Hải Đăng à, xin chào bạn Đây Hải Đăng à, xin à, review các bạn uh, hai máy đều của Simlo sản xuất một máy 5000 và một máy 4000 dòng Sidona một dòng uh, Sidena Siena 4000 và máy uh, 5000 ờ, trước tiên Hải Đăng review xong phần thông số các bạn thông số máy đây so sánh review so sánh đây các bạn thì à, tỷ lệ truyền đây tỷ lệ truyền giống nhau lực kéo giống nhau và trọng lượng khác nhau một chút trọng lượng của à, dòng Sienna này sẽ nặng hơn là 320g nặng hơn 0,5g Đấy, vòng bi vòng bi cũng giống nhau tốc độ thu dây tốc độ thu dây của thằng này là 82 quả Sendona là 83 hơn 1 cm không vấn đề sức chứa dây sức chứa dây chắc lớn hơn vì dòng Sendona à, này cối nó sâu hơn Đấy. đây là máy Sirena Sirena xin à, kết hợp phối hai màu đỏ đen à, máy à, xin này đang máy Senona không gì em máy vàng đen và màu ghi ba màu phối với nhau trước tiên Đấy, các bạn nhận dạng hai tay quay à, khác nhau một chút một sơn màu ghi bóng này đây là uh, mạ inox Đấy. Senona này khá đẹp chút à, hạ máy cũng quay à, về thiết kế hai cái đều giống nhau các bạn nhé đây bạn đều chốt ở cạnh này hết ừ dòng Senona à, và dòng Sienna thì đều giống nhau hết nữa. tay quay à, khác nhau mùi khác nhau và cối này thì à, dòng Senona sâu hơn nữa Senona sâu hơn là dòng Siena so sánh khác nhau ạ tỷ lệ chứa dây thôi à, về cái chứa dây vì nó sâu hơn nên là nó chứa dây khác nhau thôi à, sẽ tháo phần à, lô ra so sánh phần à, tạo tiếng kêu của bánh xe à, tạo tiếng kêu của lô lúc các bạn xả cước cao cá kêu ấy đấy đây cái lẫy này này các bạn lẫy này lẫy này nó sẽ chạm vào bánh xe này nó tạo ra tiếng kêu đấy các bạn đây cái lẫy này đang là gà này nó chạm chạm vào à, bánh răng này đâu bánh răng này không tác dụng chịu lực nhé bạn nhé chỉ tác dụng là tạo tiếng kêu thôi các bạn vào à, răng nhựa không phải đâu phải răng nhựa không phải nó không có tác dụng gì để chỉ tác dụng tạo tiếng kêu thôi Đấy. Ờ, đều giống nhau hết các bạn lô kim loại và cũng tạo tiếng kêu bằng ờ, kiểu, kiểu tạo tiếng kêu giống nhau mẫu mới Hải đang ờ, vừa nhập về hai dòng này Đấy, vừa rồi Hải đang review sự khác nhau của hai máy thì để cỡ của máy thì một loại 5.000 4.000 thì nó không không chênh nhau là mấy các bạn này nhìn không chênh nhau mấy để các bạn lựa chọn Đấy, vừa rồi đang phát à, sinh đã review hai máy à, Sienna và máy à, Sendona một dòng 5.000 một dòng 4.000 đang phát sinh chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing